bản mệnh dễ phải chi tiêu nhiều khoản hoặc gặp trục trặc trong mối quan hệ với gia đình, họ hàng, tình hình sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Năm canh tí, người tuổi hợi gặp nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết đâm sau lưng hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Con giáp này không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác chiếm đoạt, hao tốn tiền bạc, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao kém hài hòa. Trong năm có thất sát hung tình, đại diện cho những hoạt động rượu chè, phong lưu, kiện tụng xuất hiện, vì thế người tuổi hợi nên khiêm tốn, không nên hiếu thắng, mâu thuẫn với mọi người. Bản mệnh làm việc gì cũng cần phải nghiêm túc, trở nên tùy hứng hay làm chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ngoài ra, con giáp này cũng nên biết giữ khoảng cách nhất định với người khác giới, không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Người đã kết hôn hoặc đã có đôi có cặp dễ phạm đào hoa, nếu không có cách giải quyết hợp lý thì dễ gây ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân. Người độc thân có thể đạt bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có những cặp đôi còn quyết định đến hôn nhân. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định trọng đại của đời người, bản mệnh cần phải suy nghĩ thấu đáo để tránh những rắc rối có thể nảy sinh sau này. Tuổi hợi cần phải biết giữ mình, đừng để bị lôi kéo, không nên đi đến những nơi đông người hỗn tạp hoặc những nơi ẩm thấp nguy hiểm. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên hợp tác làm ăn lớn, hàm cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm, đặc biệt là nếu trong những ngành kinh doanh thủy lợi, thủy sản. Chỉ nên giữ quan hệ với những người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng, hãm hại mình. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi hợi Con giáp này có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên vì khả năng cạnh tranh không mạnh nên khó chiếm được ưu thế hơn người khác. Dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Khi lựa chọn đầu tư, không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối, nên bản mệnh khó đạt được bước tiến lên trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức tăng lương gần như nằm ngoài tầm với, con giáp này cũng gặp nhiều bất lợi nếu tham gia các cuộc thi cử, bầu cử, Lời khuyên dành cho người tuổi hợi là không nên hành động theo cảm tính, cần giữ lý trí và tỉnh táo. Trong các mối quan hệ xã giao, cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, xây dựng tình cảm tốt đẹp. Về phương diện tình cảm, con sáp này nên trung thủy, chờ đứng núi này trông núi nọ khiến chuyện tình cảm trở nên phức tạp rắc rối gây ảnh hưởng tới sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như đối phương. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi hợi Đường tài lộc trong năm canh tí không vượng, việc đầu tư kinh doanh của bản mệnh dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thất, thậm chí dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng người không đáng tin cậy, thậm chí là anh em, bạn bè hoặc cạnh tranh thất bại. Đôi lúc người tuổi hợi gặp rắc rối về tài lộc bởi tính hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế trong thời điểm này, bản mệnh chớ nên tham gia nhiều hạng mục, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Con giáp này cũng không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ thân thiết. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên cả tin ai đó quá. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi hợi – Người tuổi hợi vận đào hoa vượng sắc, dù là nam mạng hay nữ mạng thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân, bản mệnh dễ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với con giáp này một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, tuổi hợi cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình – một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bồng không. Song đào hoa quá vượng không phải là một dấu hiệu tốt cho những người đã lập gia đình. Trong năm bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi hợi – Phương diện sức khỏe của con giáp này không mấy khả quan, thái tuế thủy vượng dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực. Các vấn đề về đường hô hấp cũng không được tốt, bản mệnh dễ mắc bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp vấn đề về thận. Con giáp này cũng không nên nóng giận gây thị phi mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan tụ tập cũng như trong cuộc sống cần biết chừng mực, không nên lạm dụng bia rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu về dài. Ngoài ra, tuổi hợi cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp, có nhiều sát khí nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Lời khuyên cho con giáp này là nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động cộng đồng, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho bản thân. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm 2020. Tuổi Đinh Hợi năm 1947 vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng, không phải lo lắng đến chuyện thiếu thốn. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đồ ăn nên chọn các loại thực phẩm sạch, cách chế biến thanh đạm, ít dầu mỡ. Nên ăn nhiều bữa trong ngày, nhưng mỗi bữa không nên ăn quá nhiều. Ngoài ra, người tuổi đinh hợi cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, phương pháp rèn luyện phù hợp với bản thân. Bản mệnh tuổi đã cao, cần có sự quan tâm bầu bạn của con cái, tuy nhiên không nên quản lý hay yêu cầu con cái quá chặt chẽ. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, khi có việc gì không nên giấu trong lòng mà nên tâm sự chia sẻ với người thân nhiều hơn. Lời khuyên cho người tuổi đinh hợi là tham gia vào các hoạt động tập thể, tăng cường giao lưu trò chuyện với những người có cùng độ tuổi. Con giáp này tránh đi xa một mình, khi đi cần phải có người đi cùng, hết sức cẩn thận để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tử vi tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 năm 2020. Con giáp này có một năm bình ổn, tuy nhiên đôi khi sẽ có những chuyện không may mắn cho lắm – Bản mệnh cần phải chuẩn bị tâm lý, cho dù phải đối diện với những trở ngại khó khăn nào cũng không nên nản trí sợ hãi hay bi quan mà nên giữ thái độ bình tĩnh tích cực. Về phương diện tài lộc, người tuổi kỷ hợi cần phải có những suy nghĩ thật là cẩn thận và thấu đáo, chớ nên mù quá nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin. Trong năm không nên đầu tư bởi khả năng thành công không cao, thậm chí khiến bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, mọi công sức đều tan biến, dù làm gì cũng cần phải chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Con giáp này không nên làm việc quá sức, nếu có vấn đề bất thường thì cần phải đi thăm khám kịp thời, không nên chần chừ do dự kéo dài thời gian ủ bệnh. Khi có những sự cố bất ngờ xảy ra, cần giữ tâm lý vững vàng, không nên quá kích động gây ảnh hưởng cho tim mạch, huyết áp, thần kinh. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý an toàn giao thông, không nên lái xe khi đầu óc không tỉnh táo. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 năm 2020. Con giáp này gặp nhiều chuyện may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi nhờ có quý nhân giúp đỡ cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ nên vẫn có thể đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn xấu, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như hình ảnh của tuổi tân hợi. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi trong cả lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Có điều năm nay bản mệnh không thích hợp với các hoạt động đầu tư. Nếu có ý định đầu tư thì chỉ nên tham gia vào những hạng mục nhỏ và vừa, đồng thời giữ thái độ cẩn trọng. Trước khi đưa ra quyết định nào thì cần phải quan sát kỹ càng, lên kế hoạch thật cụ thể. Trong năm canh tí, chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Những người độc thân có thể mở rộng quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng được giới thiệu thì có thể tìm ra được người như ý. Những người đã kết hôn thường không quan tâm chú ý nhiều đến nửa kia do công việc quá bận rộn, sẽ khiến tình cảm phai nhạt. Bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian với nửa kia hơn, củng cố mối quan hệ vợ chồng. Tử vi tuổi quý hợi sinh năm 1983 năm 2020 Tuổi quý hợi cực kỳ may mắn, con giáp này có nhân duyên tốt, dễ được quý nhân phù trợ, cùng với tham vọng lớn, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra, dám nghĩ, dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải biết khiêm tốn, không nên đắc ý quá mức, sao lãng công việc khiến mọi cố gắng tan biến. Không nên nóng nảy, coi thường người khác, gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, thay vào đó là thái độ ham học hỏi, tích cực lắng nghe lời góp ý và luôn tôn trọng cấp trên. Những người đi trước cũng như đồng nghiệp xung quanh. Dù có sự nghiệp phát triển nhanh chóng, nhưng người tuổi quý hợi thường chủ quan về sức khỏe của bản thân, không muốn dành thời gian để đi khám bệnh hoặc thả lỏng tâm trạng nên cơ thể dễ chịu ảnh hưởng xấu. Hãy dành thời gian rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ ra ngoài hít thở không khí, thư giãn tinh thần. Sức khỏe chính là cái vốn quan trọng nhất của con người. Nếu bản mệnh muốn thực hiện tham vọng của bản thân thì việc đầu tiên làm chính là phải quan tâm đến cơ thể của chính mình. Bên cạnh đó không nên suy nghĩ quá nhiều, tạo áp lực cho bản thân chế độ ăn uống lành mạnh, điều độ, hạn chế đồ cay nóng và nên bổ sung nhiều rau quả, trái cây. Tử Vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 năm 2020. Con giáp này còn trẻ tuổi có thể chưa quen với môi trường công việc nên khó có cơ hội vận dụng được lý luận và khả năng của mình vào thực tế. Dù có tài năng nhưng chưa chắc bản mệnh đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế sự nghiệp không có bước tiến nào lớn, con giáp này nên mạnh dạn tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa gây ra sai sót. Cần học cách thích nghi với môi trường khác nhau, nâng cao hiệu suất, cũng như luôn giữ suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan. Về phương diện tình cảm, năm nay cảm xúc của người tuổi ất hợi không ổn định. Không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng, hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Người đã yên bè ra thất cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên vô tâm thờ ơ với nửa kia mà tập trung cho sự nghiệp quá. Khi có thời gian rảnh rỗi, tuổi ất hợi có thể lên kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thấu hiểu nhau hơn, tình cảm cũng khăng khít hơn. Tử vi tuổi đinh hợi sinh năm 2007 năm 2020. Người tuổi đinh hợi khá may mắn và thuận lợi, con đường sự nghiệp không gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được chủ quan hay lơ là, coi thường mà cần phải chăm chỉ và cố gắng không ngừng. Bản mệnh cần phải tập trung tinh thần nghe giảng, khi về nhà phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, tìm được sự hứng thú trong công việc, học tập. Xác định mục tiêu rõ ràng, không để những yếu tố bên ngoài tác động đến mình. Nếu làm được việc này, chắc chắn cuối năm sẽ nhận được những kết quả xứng đáng, thành tích học tập có nhiều khởi sắc. Về phương diện sức khỏe, trẻ nhỏ bước vào giai đoạn dạy thì có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến con cái nhiều hơn, hướng con theo những suy nghĩ đúng đắn, sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Không nên tiếp xúc quá nhiều với đồ điện tử hoặc mạng Internet hay yêu đương quá sớm mà ảnh hưởng đến việc học tập. Nếu giữa phụ huynh và con cái nảy sinh những bất đồng về quan điểm thì nên trò chuyện bình tĩnh, không nên dùng biện pháp mạnh hoặc bắt con cái bắt buộc phải nghe theo ý kiến của mình. 3. Tử vi tuổi hợi năm 2020 chi tiết từng tháng – Tử vi tuổi hợi tháng 1 âm lịch năm 2020. Vận trình của người tuổi hợi không ổn định, đặc biệt là phương diện tình cảm và tài lộc có nhiều biến động nhất. Con giáp này thường hay mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia, nhưng may mắn đôi bên biết bao dung thấu hiểu cho nhau nên có thể hòa giải nhanh chóng. Người độc thân khó có cơ hội gặp được người như ý. Nếu có được người khác phái theo đuổi thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không nên đưa ra quyết định quá chấp nhoáng, gây ra những tổn thương về sau. Khoảng thời gian đầu năm, người tuổi hợi cần phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động lễ lạt, giấy tờ, thủ tục nên tình hình tài chính không mấy khả quan. Vì vậy, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên chi tiền vào những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi hợi tháng 2 âm lịch năm 2020 sự nghiệp của con giáp này có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhờ thế mà tài chính cũng có bước phát triển khả quan. Bản mệnh phát huy được đức tính chăm chỉ, cẩn thận của mình trong công việc nên làm hài lòng cấp trên – được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp yêu mến. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, tiền đồ rất hứa hẹn. Về phương diện tài chính, những người làm đầu tư kinh doanh được thần tài phù trợ nên không những có thể tìm được những mối đầu tư có giá trị, đánh bại đối thủ cạnh tranh mà còn có thể tạo lập được vị thế trên thị trường, kiếm được một khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ. Đây là thời điểm thích hợp đầu tư, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ xã giao và củng cố quan hệ người quen, chuẩn bị cho bước phát triển tương lai của mình. Tử vi tuổi hợi tháng 3 âm lịch năm 2020, vận trình công danh không có nhiều điểm sáng như tháng vừa qua, tuy nhiên sức khỏe ổn định, không gây nên những ảnh hưởng xấu đối với sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, người tuổi hợi có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi hợp tác với đồng nghiệp, Tuy nhiên nếu có mâu thuẫn tranh cãi xảy ra, con giáp này chớ nên mất bình tĩnh nóng nảy, đưa ra những quyết định sai lầm mà nên kiên nhẫn bàn bạc, trao đổi để đi đến những quyết định cuối cùng tránh gây tổn thất cho tập thể. Tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, uể oải do tác động của thời tiết, vì vậy cần chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống hợp lý, có chế độ sinh hoạt khoa học. Khi có vấn đề xảy ra, cần giữ trạng thái tinh thần tích cực, không nên lo nghĩ tự mang áp lực cho bản thân. Tử vi tuổi hợi tháng 4 âm lịch năm 2020 Đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước – Tuy nhiên con đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều trong gai. Trong tháng vận đào hoa của bản mệnh cực kỳ vượng, đặc biệt là với nữ mạng tuổi hợi, vẫn còn độc thân. Con giáp này có thể hấp dẫn được những đối tượng khác phái tài năng, có điều kiện tốt nhờ bản tính dịu dàng, chu đáo và tâm lý của mình. Nam bạn cũng sẽ gặp được người như ý muốn nếu chủ động và tích cực theo đuổi. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này dễ gặp phải những sai sót nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Điều đó khiến cho cấp trên cảm thấy không hài lòng và mất tin tưởng. Nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai, người tuổi hợi cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc hiện giờ của mình ngay. Tử vi tuổi hợi tháng 5 âm lịch năm 2020, vận trình tình duyên không còn vượng, thêm vào đó tình hình sức khỏe cũng không mấy lạc quan. Bản mệnh không còn được nhiều đối tượng khác giới tìm hiểu hay theo đuổi, khó có thể tìm được nửa kia thực sự phù hợp với mình. Vì vậy, người tuổi hợi không nên đặt nặng vấn đề này mà tập trung tinh thần cho sự nghiệp – người đã lập gia đình có mối quan hệ khá xa cách với con cái do quá bận rộn với công việc. Con giáp này cần dành nhiều thời gian để ở bên và trò chuyện với con cái của mình. Ngoài ra không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia. Phương diện sức khỏe không được tốt, dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cho nên con giáp này cần phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe khi đầu óc mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Tử vi tuổi hợi tháng 6 âm lịch năm 2020 vận trình sự nghiệp có nhiều biến động khá lớn, tuy nhiên về cơ bản thì có dấu hiệu theo hướng tích cực. Nhờ thế mà Tài Lộc cũng có những bước khởi sắc ấn tượng. Những đề xuất góp ý của bản mệnh trong công việc đều được cấp trên để ý và đánh giá cao, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, góp sức cho sự phát triển của tập thể. Đồng thời, con giáp này dành nhiều thời gian để cải thiện các mối quan hệ với đồng nghiệp, khiến môi trường làm việc trở nên nhẹ nhàng, thân thiện, giảm bớt được rất nhiều áp lực. Về phương diện tài lộc, tuổi hợi có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng nhờ có sự tự tin và khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác nên đưa ra được những quyết định sáng suốt, tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được khoản lời lãi kha khá cho mình. Tử vi tuổi hợi tháng 7 âm lịch năm 2020, đường tài lộc vẫn tiếp tục phát triển đi lên so với tháng trước, tuy nhiên tình cảm lại vướng phải nhiều rắc rối nghiêm trọng. Những người làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ có thể kiếm được nhiều khoản tiền lãi trong khoảng thời gian này, lại thêm có thần may mắn phù trợ nên khả năng con giáp có thể phát tài nhờ vận may của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi hợi gặp phải nhiều chuyện thử thách tình cảm của đôi bên như sự xuất hiện của kẻ thứ ba, sự can thiệp của gia đình. Vì thế mà con giáp này và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi – Bản mệnh cần phải giữ vững lý trí khi giải quyết mọi việc, bao dung với nửa kia và cho đối phương không gian riêng tư nhiều hơn. Tử vi tuổi hợi tháng 8 âm lịch năm 2020 Sự nghiệp có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển, tuy nhiên tình trạng sức khỏe lại xuống dốc rõ ràng. Người làm công ăn lương phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có khi phải tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, con giáp này không nên lấy đó làm khó chịu, năng nhặt chặt bị rồi tuổi hợi sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân, mọi nhiệm vụ được giao đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt, nhờ thế mà được cấp trên thay đổi cái nhìn về bản mệnh. Thế nhưng trong tháng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thái hóa, do đó người tuổi hợi nên dành thời gian rèn luyện thể chất, ăn uống khoa học và đều đặn. Tử vi tuổi hợi tháng 9 âm lịch năm 2020 Đường công danh của con giáp này không có nhiều thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, vận trình tình cảm không có dấu hiệu khả quan. Đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên vẫn giữ được tinh thần tích cực, hết mình và có trách nhiệm với công việc được giao. Để giảm căng thẳng áp lực, người tuổi hợi có thể tâm sự với những bạn bè, người thân, chăm chỉ vận động hoặc tham gia các chuyến du lịch ngắn ngày. Chuyện tình cảm không có biến động gì, nếu muốn chạm tay được tới hạnh phúc, con giáp này cần giữ thái độ chủ động hơn, nếu gặp được người ưng ý, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm, nếu không thì rất có khả năng hai người sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao, nhanh chóng lướt qua nhau. Tử vi tuổi hợi tháng 10 âm lịch năm 2020 Tuổi hợi tiếp tục gặp may trên con đường tài lộc, thế nhưng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vào khoảng thời gian nửa cuối tháng. Nhờ có thành tích làm việc tốt, con giáp này được lãnh đạo đánh giá cao nên cơ hội thăng chức tăng lương nằm ngay trước mắt – Ngoài ra, các lĩnh vực đầu tư cũng thu hút được những khoản lợi nhuận đáng kể, cuộc sống từ đó cũng dư giả thoải mái tận hưởng mọi điều mình thích. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe, người tuổi hợi dễ mắc các bệnh như cảm cúm, nhức đầu, dạ dày, vì thế cần ăn nhiều đồ ăn tươi, rau hoa quả, tránh các món cay nóng. Bên cạnh đó, nếu cơ thể có những dấu hiệu bất thường thì nên tranh thủ thời gian đi khám ngay, đừng chần chừ kéo dài thời gian khiến tình trạng trở nặng. Tử vi tuổi hợi tháng 11 âm lịch năm 2020 vận trình công danh không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Đặc biệt là nửa cuối tháng có thể tụt dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu ảnh hưởng nên không có tín hiệu lạc quan. Con giáp này liên tục mắc phải sai lầm trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng này của mình. Trước khi nói hoặc làm gì cần phải suy tính kỹ càng, đừng để cảm xúc tiêu cực trong chuyện tình cảm tác động đến công việc – về phương diện tài lộc, người tuổi hợi dễ bị trừ lương vì những sai lầm mình mắc phải trong công việc, nên cuộc sống không được thoải mái như mọi khi. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần phải tiết kiệm, tránh chi tiêu cho những món đồ không thực sự cần thiết. Tử vi tuổi hợi tháng 12 âm lịch năm 2020 Nhìn chung vận trình không có nhiều tín hiệu tăng tiến, nhất là trên sự nghiệp và tình cảm. Con giáp này thường không hiểu hoặc hiểu nhầm ý của cấp trên, dễ dẫn đến những việc làm không đúng mục đích, không đạt được kết quả như mong muốn. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực thiết kế biên tập rất dễ mắc sai sót, thậm chí đánh mất sự tự tin của mình. Tuy nhiên, thất bại làm mẹ thành công, bản mệnh không nên nản lòng và cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần cố gắng, nhận ra điểm yếu của mình để có phương hướng cải thiện, sửa chữa và bồi dưỡng kịp thời. Về phương diện tình cảm, người độc thân khó có thể tìm được đối tượng phù hợp, còn những người đã kết duyên thì dễ xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm với nửa kia